vẫn chưa anh chưa rồi chào mọi người ừ. rồi xa thú à, ngồi lên chút đấy À, lẽ ra là chiều nay á, là khai mạc cái uh, khóa thiền 20 nhưng mà bởi vì uh, tình trạng uh, Covid hiện nay á, nên là chị uh, nói chuyện qua online và để cho nó tiền thì là sử dụng lại cái trà đào giống như buổi sáng do đó mà mọi người có thể vào nghe qua cái ờ, trà đào giống như là buổi sáng và trà đào đó thì ờ, chủ yếu là để cho các phật tử hay là các uh, chư tăng ni ở các nơi có thể đặt câu hỏi thì bởi vì á thực ra thì qua 20 cái khóa dạng rồi á 29 khóa dạng rồi á thì ờ, thầy đã dạng quá nhiều rồi cộng thêm với những cái bài dạng ở ờ, nước ngoài à, thì thì những cái bài dạng nội dung cũng đã gần như là nói hết không còn vấn đề gì để nói nữa thì bây giờ chỉ có là để cho chư tăng ni và các Phật tử là đặt những câu hỏi mà chủ yếu là những câu hỏi về pháp hành. Tức là những cái à, năm qua đó là khi mà thầy hướng dẫn về à, pháp hành đó và cái pháp hành mà thầy hướng dẫn thì nó có cái đặc biệt là chỉ hướng dẫn trong cái đời sống hàng ngày tức là mình cứ sống bình thường sống uh, trong chánh niệm tỉnh giác tức là mình thường uh, tròn vẹn tỉnh thức ngay trong đời sống hàng ngày của mình với tất cả những cái sinh hoạt nhỏ nhặt nhất à, đại khái là cái cái pháp thiền nó là như vậy nó chỉ khác với là các cái pháp thiền khác ở cái chỗ là các cái pháp thiền thì họ có cái khóa thiền vào cái giờ ngày nhất định nào đó và có một phương pháp nhất định nào đó còn ở đây thì à, à, mấy năm nay là thầy dạng là chủ yếu là dạng về cái nguyên lý để khi mình à, nắm vững nguyên lý thì mình sẽ mình sẽ tự biết làm thế nào để mà mình à, sống à, chánh niệm tỉnh giác được ngay trong đời sống hàng ngày ngay trong những sinh hoạt bình thường hàng ngày Đó. Rồi bây giờ à, bắt đầu thì à, có câu hỏi nào chưa? Có thể là câu hỏi trà đào hồi sáng cũng được. <laughs> và ở đây cũng à, cũng có quyền hỏi chân thực thường thường là toàn là ở ngoài hỏi không ở ờ, Nha Trang là đã đã vào được chưa? Nha Trang sao chưa vào được này. việc chánh niệm là ở đâu Rồi Nha Trang vào được chưa? À rồi vào được rồi. Có thấy không? Có thấy uh, có thấy thầy không nghe được nói chưa thấy Rồi hỏi đi. À, hỏi đi. Ờ, cái cái cái bạn ngã đó là một cái ờ, cái khái niệm hay là cái tư tưởng và có khi nó là trở thành cái quan niệm nhưng mà cái đó là không có thực cho nên ờ, mới gọi là cái ta ảo tưởng tức là cái cái cái ngã đó là nó không có thực à, có mắt tai mũi lưỡi thân ý có à, sắc thân hương vị xúc pháp có nhận thức nhị thức tị thức thiệt thức thân thức ý thức à, thì à, cái à, 12 xứ 18 giới á, là cái đó là là có nhưng mà từ cái 12 xứ và 18 giới đó đó thì người ta à, sinh ra một cái à, cái khái niệm ảo là về cái cái ta hay là cái bạn ngạ nhưng mà thực ra cái ta với cái bạn ngạ đó, đó là, là vốn nó không có thực mà cái ta với bạn ngạ này là nó phát sinh ra là nó do nhiều cái cái, cái hình thức khác nhau cái này thì thầy có dạng rất là kỹ bây giờ chỉ à, nhắc lại sơ thôi tức là cái à, cái ta đó, đó có thể là lúc đầu là do cái cái, à, cái cái vị trí của mình trong trong gia đình trong xã hội à, thí dụ như là à, vì cái người cái người con sinh ra đứa con cho nên là cái người cái người cha mới có cái tên người cha có tên người mẹ rồi từ cái chỗ mà cha với mẹ đó, đó mới mới phát sinh ra cái cái tượng rằng là mình là cha hay là mình là mẹ hay là mình là con trên đấy những cái trở, trở thành một cái khái niệm và cái khái niệm này á, lâu ngày nó hình thành á, là một cái ờ, một cái ta nhưng mà thực ra cái ta đó là một cái ta mà giả định thôi cho nó không phải là là có thật à, còn cái con người thật á thì nó chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xúc pháp nhận thức nhị thức thị thức thiệt thức thân thức ý thức nó chỉ có chừng đó thôi nhưng mà khi qua cái à, cái 18 giới đó, đó nó mới hình thành ra cái ngũ uẩn à, ví dụ như khi mắt tiếp xúc với sắc thì à, người thì à, có cảm ừ, dọ thọ như thế này người thì có cảm thọ như thế kia à, thì đó là cái cái thọ rồi người á, thì là à, nhận nó như là cái, cái, cái, cái khái niệm này hay là khái niệm khác chẳng hạn như như cho là đẹp hay là xấu hay là thế nào đó, đó. thì mỗi người lại có cái cái tượng khác nhau rồi từ đó đó nó sinh ra thí dụ như là cho là đẹp thì thích thì tham cho là xấu thì thì à, không thích hay là ghét hay là sấn chẳng hạn vậy và và như vậy á, là nó tạo ra một cái tiến trình tâm và từ cái tiến trình tâm đó đó nó hình thành một hồi đó, thì cái chính cái bạn à, chính cái cái ngũ uẩn này đó nó hình thành ra một cái cái ảo tượng về cái cái ta mà trong đó cái nội dung á cái nội dung của cái ờ, cái ta đó đó là cái ờ, cái kiến thức mà người đó hay kiến thức và là kinh nghiệm của người đó có được đó thành ra mỗi người nó mới tạo ra một cái cái kiến thức riêng cái kinh nghiệm riêng và mình thấy rằng là cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình nó khác với cái kiến thức và kinh nghiệm khác do đó thần nó có ta và và người đó. thì à, vì vậy cho nên là mỗi người nó mới sinh ra một cái ta ảo tượng rồi nó từ từ cái ta đó nó mới có sinh ra ngã mạng tức là có ta ta Ờ, thua người khác ta hơn người khác chẳng hạn nên thành ra người ta ngã mạng đó. rồi thấy cái người khác cái giỏi hơn cái mình sinh đố kỵ thành ra cái ta thêm một cái là đố kỵ ganh ganh ghét đó chẳng hạn vậy cho nên đó là nó phát sinh ra rất nhiều cái ờ, cái cái cái thuộc tính của cái cái ta ảo tưởng đó mà trên thực tế đó nếu như mắt chỉ thấy sắc tai chỉ nghe âm thanh à, chị có thấy biết ờ, như chân như thật à, chứ không phải là mình khi mà có cái ta đó thì nó mới phát sinh ra cái tượng là cho là muốn phải là hay là mong sẽ là đó. tức là lúc đó là khi có khi hình thành cái ta đó thì lúc đó mới là muốn cái điều gì đó là à, hợp với ta hay là không hợp với ta và và sinh ra cái à, cái à, tham hay là sân chẳng hạn đó là hình thành cái ờ, cái ta ảo tượng do đó nó mới có cái um, hai cái từ khác nhau đó là cái từ cá nhân và cá thể mỗi một pháp như vậy đó là là một cá thể thì cá thể này nó khác với cá thể kia là là cái trường đương nhiên giống như cây ổi ờ, khác với cây xoài cây xoài khác với cây cam cái đó là cái khác đó là cái khác có tính chất cá thể chứ không phải cá nhân nhưng mà nhưng mà con người á, là từ một cái cá thể để hình thành ra cái cá nhân à, cá nhân tức là bắt đầu thấy là thấy thấy có ta trong đó rồi à. thì từ cái cái hình thành cái ta đó rồi rồi à, qua những cái à, quá trình mà à, là ngụ uẩn á rồi nó hình thành cái cái cái nội dung của cái ta nó càng ngày càng càng dày ra thêm đó cho nên nó từ cái cái cái mà cái ta đó nó tạo nên cái sự khác biệt rồi tạo nên cái sự xung đột đó, tạo nên rất là nhiều nhiều thứ khác là từ cái ta ảo tưởng đó chứ còn trên thực tế thì mắt vẫn chỉ thấy sắc tai vẫn chỉ nghe âm thanh thôi đó là lý do vì sao mà đức phật ngài dạy là à, khi mà ông Ba Hy hỏi A La Hán là gì thì Đức Phật ngài ngài nói là trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết chứ không có cái ta ảo tượng bác của Ba Hy ở trong đó. Nếu mà Ba Hy không có cái ta ảo tượng gì cả thì lúc đó cái thấy nghe ngửi nếm xúc chạm bình thường trong sáng đó chính là a la hán đó là cái câu trả lời mà của đức phật về về ông bà hy gia và ông này thì bây giờ mình nghe như vậy thì mình cãi lại mình nói đó tôi có a la hán gì đâu <laughs> nhưng mà ông Bà hy gia lại là nghe câu đó xong cái là chứng ngộ a la hán liệt đó vậy thì vấn đề là ở cái chỗ là ở đây mình à, mặc dù không có trong câu hỏi nhưng mà ở đây mình cũng nói thêm cái chỗ chữ, chữ a la hán đó thật ra mọi người á là là trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe là là chuyện đó là chuyện rất bình thường tự nhiên à, lẽ ra là nó rất bình thường tự nhiên không có vấn đề gì cả nhưng tại sao nó lại là là thành vấn đề chính là tại vì không phải trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe mà trong đó có cái ta thấy ta nghe ta ngửi ta nếm ta xúc giảm ta biết thì cái mà ta biết đó tất cả những cái ta đó đó là hình thành qua cái gọi là ngũ uẩn đó. cho nên nếu như mà dùng cái uh, tuệ tri để mà soi sáng đó, mà qua cái ờ, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó tức là cái tuệ tri soi sáng lại để thấy để cho cái cái chị trông thấy chị thấy chứ không có tạo ra ngụ uẩn thì nói như là kinh bất nhạ là đó là ngụ uẩn giai không mà ngụ dạ ngụ uẩn giai không thì không có khổ không có không có khổ ích gì cả đơn giản là như vậy thế thì nếu mà mình hiểu đúng cái nguyên lý đó đó thì cái sự tu tập nó sẽ trở nên rất là dễ dàng chứ không phải là khó khăn gì cả nếu mình uh, trong đời sống mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mình có thể đi đứng nằm ngồi ăn uống hay là làm tất cả mọi công việc à, với một cái tâm là chị có thấy biết rõ ràng minh bạch vậy thôi tức là thường thường rõ biết à, giống như trong thiền tông gọi là liệu liệu thường tri như vậy thôi chứ không phải là không phải là À, cố hành để mà đắc được cái à, đào quả này hay đào quả khác bởi vì thực ra khi mà mình mình mà có cái ý khởi lên là muốn đắc đào quả này đắc đào quả khác thì lúc đó nó là chính là đang là cái tiến trình ngũ uộc đang khởi lên và và đang tạo tác để hình thành à, theo ngũ uống đó là ờ, cái cái cái hình thành của cái bản ngã và cái câu thứ hai là cũng hỏi về cái sự tu tập thì là thì thì thầy cũng trả lời ngay trong cái câu này rồi luôn rồi đó. tức là chỉ cần mình uh, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là mình thường trở về tròn vẹn tỉnh thức hay là mình uh, uh, sinh, sống trong sự sáng suốt định tĩnh trong lành đó. và tâm rộng rang lặng lẽ trong sáng cứ như vậy thôi ấy, thì vẫn thấy vẫn nghe vẫn làm việc vẫn ờ, xúc chạm đủ, đủ thứ cả ờ, nhưng mà là cái, cái tiến trình ngũ uẩn nó không có khởi lên không hình thành cái ờ, cái cái ta ảo tưởng mà trong đó cái nội dung là những cái kiến thức và và những kinh nghiệm đó. chính những cái kiến thức và kinh nghiệm này đó là mà Đức Phật ngài gọi là sở tri và sở đắc kinh nghiệm tức là sở đắc đó. và cái mà cái kiến thức đó là sợ tri và đức phật ngài nói là quả thật điều nguy hại kẻ ngu sinh sợ tri sợ đắc hủy phần sáng của mình tức là lẽ ra là trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe là đó là sáng rồi nhưng mà mình lại là xen vào cái cái tiến trình mà ngủ uống nó tạo ra cái cái kiến thức và cái à, cái kinh nghiệm tức là tạo ra cái sợ tri và sợ đắc và chính cái sợ tri sợ đắc này nó che lấp cái phần sáng mà mà lại ra là trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe <laughs> nó thì đó là vì đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài dạy là giáo pháp của Như Lai chỉ có nhất hướng đó là xạ ly ly tham đoàn diệt an tịnh thì khi mà khi mà xạ ly ly tham đoàn diệt an tịnh thì lúc đó chị trông thấy chị thấy trong nghe chị nghe và trong thế chị chị thấy trong nghe chị nghe đó chính là chánh trí giác ngộ niết bàn đó. nhưng mà tại vì khi mình đọc câu đó một cái thì mình <laughs> mình là chú giải nó lên trên trời trên mây thành ra mình thấy nó sai xuôi không thể nào mà mình đạt được không biết cái kiếp nào mình mới đạt được những cái mà mà đức phật nói thì té ra là những điều đó là cực kỳ đơn giản khi mình thấy được cái nguyên lý đó thì việc tu tập nó sẽ trở nên là cực kỳ đơn giản đó là lý do vì sao mà trong thời Đức Phật á, khi Đức Phật được à, à được Đức Phật khai thị thì các vị đều là chứng ngộ liền còn mình bây giờ mình qua kinh điện qua trời <laughs> hết kinh điển này qua kinh điển khác rồi còn luồng còn chú dạy đồ đủ thứ nhưng mà chỉ là vẽ vời cho cái cái đầu óc của mình nó phức tạp thêm ra cho nên khó mà trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe trong xúc chị xúc trong biết chị biết được đó. rồi câu khác <laughs> ừ về cái niết bàn có những lúc mà mình à, ở trong cái trạng thái niết bàn mà mình không biết mình đang ở trong trạng thái của niết bàn xin thầy giải thích nè thì cũng giống như hồi nãy thầy nói đó có khi mình đó là à, cái tâm mình à, khi không bị một cái gì à, che lấp hết á thì lúc đó là trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe trong xúc chị xúc trong biết chị biết thì lúc đó chính là là cái tâm a la hán thấy ra niết bàn đó vì vì khi ông Bahiya hỏi là à, à, a la hán là là, là thế, thế nào đó thì đức phật ngài nói như vậy thì có đôi lúc chúng ta cũng ở trong cái, cái, cái trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe trong xúc chị xúc trong biết chị biết nhưng mà bởi vì cái đầu óc mình nó lại lại nghĩ rằng là niết bàn là một cái chuyện gì nó quá cao siêu cho nên mình không không, không thấy <laughs> thì trong ờ, cái ờ, cái kinh có một cái kinh mà ví dụ cái ờ, cái bác á thì Đức Phật ngài có nói là ví dụ như có một người có sở hữu được một cái bát nhưng mà cái bát đó là dơ mà người đó không biết cái bát là dơ vì vậy cho nên là cứ để cái bát dơ hoài cho cũng làm sao mà nó sạch được có người á, thì cái bát dơ có cái bát dơ nhưng mà lại là biết là cái bát này là dơ cho nên á, mới là lau chùi cái bát để cho nó cái bát trở nên sạch đó. và cái người cái, cái người thứ ba đó là có cái bát sạch nhưng mà lại là không biết là mình có cái bát sạch cho nên để một hồi nó thành dơ còn cái người thứ tư đó là có cái bát sạch nhưng mà vì biết đó là cái bát sạch cho nên giữ cái bát sạch không không để cho nó dơ đi thì thì cái người thứ tư là cái người thứ tư với cái người thứ hai á cái người thứ hai á, là thấy cái bát dơ nhưng mà vì thấy cái bát dơ cho nên lau chùi hình sạch thì người đó cũng là thấy được cái bát sạch với người thứ tư đó là thấy được cái bát sạch vì thấy được cái bát sạch cho nên không có để cho cái bát sạch đó nó dơ đi thì cái người đó cũng là cái người mà thấy được cái bát sạch vì vậy cho nên ở đây đó cũng người mình nó cũng giống như vậy thực ra trong trong người mình nó là cái bát dơ là giống như là sinh tự cái tâm mà sinh tự à, cái phiền não khổ đau còn cái bát sạch đó, là cũng giống như là niết bàn tức là một bên là luân hồi sinh tử một bên là à, niết bàn nhưng mà mình không biết tại vì bốn sự thật này là nó có sẵn ở trong mỗi người nhưng mà mình không biết mình không biết là khi nào thì là à, tạo ra cái tập đế khổ đế mà khi nào thì đạo đế diệt đế mình không biết do đó đó thì phật ngài mới dạy mình là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để làm gì để luôn là soi sáng lại soi sáng lại để mình thấy hết tất cả những cái gì có ở bên trong mình à, lúc đó mới biết rằng là à, cái gì là cái tâm mà chói sáng là Papasara Chitta còn cái gì là cái tâm mà à, thường là khởi ra theo duyên à, theo phan duyên mà khởi ra thì cái mà theo phan dương mà khởi ra đó làm cho cái tâm của mình nó bị uh, bị dao động hay là bị uh, dần dần nó bị những cái cái cái tâm đó nó làm làm cho mình cấu uế chứ còn ai cũng có sẵn một cái tâm Pafasara Chitta đó Đức Phật ngài mới dạy trong cái ờ, tăng chi bộ kinh ngài nói về đó à, này các tỳ kheo cái tâm này á, vốn là nó là pa Pafasara Chitta tức là cái tâm vốn là chói sáng nhưng mà cái kẻ vô văn phàm phu á, thì lại không thấy cái tâm chói sáng đó tức là họ có cái tâm trói sáng mà họ không thấy cũng như mình có niết bàn mà mình không thấy cho nên mình mình lại đi tìm niết bàn mà do mình cố đi tìm niết bàn cho nên tạo ra sinh tử cho nên <laughs> niết bàn nó có sẵn rồi mà mình lại đi tìm tức là người đó có niết bàn mà lại đi tìm niết bàn à, chứ không phải là niết bàn là cái mà mình mình cố rồi mình tu hành để mình tạo ra niết bàn không phải vậy đâu mà là chị thấy ra à, cho nên là à, bây giờ như vậy á, niết bàn không phải là là cái mà mình tạo ra mà là có thấy hay không thấy thôi à, cho nên nhiều khi đó là mình vẫn cho nên thầy mới nói đó nhiều khi mình vô tình mình đang sống trong niết bàn mà không biết đó. cũng như cái người mà có cái bát sạch nhưng mà không biết cái đó là cái bát thế nào là sạch vì người nó tưởng tượng nó là sạch tức là nó phải là chiếu hầu quang ra rồi gì đó <laughs> thì cái nó cái bát mới sạch đó là người ta tưởng tượng cái sạch theo kiểu của họ cho nên họ tìm mãi không ra cái cái cái bát mà sạch mà theo kiểu mà họ tưởng đó còn đơn giản cái bát sạch là nó không bị bám bụi là sạch thôi cũng như cũng như niết bàn là là khi mà mình không có có tham sân si không bị cái gì che lấp trói buộc thì đó là niết bàn dạ. thì mỗi người á đều là có cái Pasara Chitta chói sáng nhưng mà lại không thấy mà vì cái vô văn phàm phu không thấy cái ờ, cái cái tâm chói sáng đó cho nên mới là đi tìm cầu à, rồi hướng hướng ngoài đi tìm cầu á thì à, gặp các cái đối tượng bên ngoài ấy, thì nó phát sinh ra tham cái sân cái à, đố kỵ cái thế này thế kia đủ thứ và chính những cái mà cái tâm đó, đó chính là những cái phiền não làm cho trói buộc và che lấp và càng ngày càng đi xa không có không không thấy được cái tâm trói sáng vì vậy cho nên đức phật ngài mới dạy là giáo pháp của như lai là là nhất hướng xạ ly ly tham đoàn dược an tịnh tức là khi mà mình mình thấy rõ những cái cái mà che lấp trói buộc để mình loại trừ những cái che lấp trói buộc đó đi thì tự nhiên nó trở về lại với cái cái tánh sáng đã có sẵn à, cho nên đó mình có sẵn mà mình không thấy à, chứ đừng có nghĩ rằng là mình tu một hồi là mình tạo ra được niết bàn bởi vì nếu mà cái niết bàn mà mình tạo ra được á, thì cái niết bàn đó nó là hữu vi hữu ngã còn niết niết bàn nó là vô vi vô ngã tức là không phải do mình tạo tác làm mà làm ra còn các cái đào quả đó nó chỉ có nghĩa rằng là cái người này á, là đã loại được bao nhiêu phần trăm cái che lấp trói buộc à, nếu nếu loại được ba chục phần trăm thì gọi là tu đạo hoàng chẳng hạn à, nếu bớt được ờ, ờ, năm uh, cái trói buộc thì uh, thì gọi là tư đã hàm chẳng hạn chấm dứt được năm cái trói buộc là a la hàm chẳng hạn chấm dứt 10 trói buộc là a la hán chẳng hạn tức là chị loại bỏ những cái trói buộc đó đi giống như bên lão tự nói là vi đạo nhật tụng tụng như hữu tụng vị trí ô vô vi tức là sống đạo là càng ngày càng bước đi bước đi cho đến khi nào là thấy chỉ còn là vô vi vô ngã thôi đó. thì cái mà vô vi vô ngã đó chính là niết bàn còn cái thế giới mà mình tạo tác lung tung đó kệ cả tạo tác trong tu hành thì cũng là tạo tác trong tu hành thì nó thành đại ngã thôi cho nó đâu có cho vô ngã À, cho nên mình cứ tưởng rằng là mình đã đạt được cái này mình đã được đạt được cái kia và khi mình tu hành theo kiểu đó là là mình tu theo kiểu của bà la môn tức là chỉ à, làm cho tăng trưởng cái bạn ngã thôi cho nên ý thầy là thế này thật ra niết bàn là có sẵn mà cái cái cái mà khởi lên á, nếu không khởi lên tập đế khổ đế thì đó ngay đó là niết bàn rồi bây giờ thầy mới ví dụ như thế này giả sử bây giờ có người ờ, nào đó họ tới họ mắng chửi mình mà mình khởi lên tham tham sân si gì đó tức là lúc đó là sinh tử và tạo ra phiền não khổ đau nhưng nếu bây giờ người đó chửi mà tâm mình vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tâm mình vẫn uh, trong lành định tĩnh sáng suốt vẫn uh, uh, luôn tròn vẹn tỉnh thức ngay nơi thân thọ tâm pháp thì cái người đó chửi mà tâm mình không có khởi gì cả tức là không có tập đế khổ đế thì ngay đó là niết bàn thì cái cái tứ diệu đế là đức phật ngài nói rất là rõ ràng nhưng mà mình lại là thổi phòng nó lên quá cao theo cái ảo tượng của mình cho nên không bao giờ mình thấy được <laughs> mà lại ra là cái đó lại ra hàng ngày mình phải thấy nó rất là rõ ràng trong đời sống ngay trong mỗi cái chuyện mình đang ăn đó, thì có tập đế khởi đế, khổ đế khởi lên không mình đang quét nhà thì có tập đế khởi, khổ đế khởi lên không nếu mình thấy rõ không có tập đế khởi tợ, ờ, khổ đế khởi lên thì đó là là niết bàn cho nên á, cái niết bàn á là có sẵn còn tập đế khổ đế mới là không có không có sẵn cái khổ, tập đế khổ đế là nó chỉ mới tạo ra từ cái cái ảo tượng của bạn ngã thôi còn cái cái cái mà đào đế dược đế là nó có sẵn rồi đó cho nên nếu một cái người nào mà cứ loại trừ loại trừ tất cả những cái cái ảo tượng những cái à, cái nhận thức và hành vi sai lầm nói cho cho dễ hiểu loại trừ dần những cái nhận thức và hành vi sai lầm thì nó sẽ trở về lại cái đúng mà cái đúng đó là cái đúng của pháp cho nên nó là vô vi vô ngã cái không phải là cái đúng của ta không phải là không phải là ta làm một hồi nó đúng rồi thành ra cái đúng của anh này là cho rằng là tôi là đại thừa tôi đúng hơn <laughs> người kia là nói là ờ, tiểu thừa đúng hơn thì, thì người kia cho cái đấy kia thì toàn là bạn ngạ chơi với nhau không à <laughs> chẳng có phật trong nào trong đó hết đó vì vậy cho nên đó là cái cái mà mình phải mình phải bình thường hóa lại để mình có thể thấy nghe người nếm xúc chạm một cách rất là đơn giản như đức phật ngài nói với với ông Mahia Thực ra là rất đơn giản. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói là người nào mà à, thiền xạo hay là thông suốt được cái à, xứ giới và uẩn tức là người đó thông suốt được giáo pháp của Như Lai. Đó. Tức là bây giờ trong đời sống mình chỉ cần biết mắt, à, biết sắc, biết mắt đang thấy sắc à. mà mà trong đó đó là nếu có khởi lên ngũ uẩn thì ngũ uẩn đang khởi lên sinh diệt như thế nào vị ngọt và nguy hại của nó như thế nào còn nếu nó không khởi lên thì lúc đó là cái gì chỉ có chừng đó thôi đó là thông suốt giáo pháp của như lai đó nhưng mình thì mình học hết trên trời dưới đất học đủ thứ <laughs> nhưng mà cuối cùng mình cũng thông suốt được là tại vì mình không không rõ không rõ ràng minh bạch cái cái cái xứ cái giới cái uộng đó là cái gì đó mà mà uộng xứ giới thì là ngay trong cái cái cái thân thọ tâm pháp đang diễn ra qua cái thân thọ tâm pháp đang diễn ra mình mới thấy rõ rằng là cái gì là là uẩn còn cái gì là chỉ là xứ cái gì chỉ là giới tức là nếu mình mình không bị tức là <laughs> nói như kinh bất nhã là chiếu cuốn kiến ngũ uẩn dai không á tức là nếu mình thấy không không có ngũ uẩn khởi lên hoặc là ngũ uẩn khởi lên thì mình đều thấy rõ cho nên nó không có không có tác dụng gì thì lúc đó vẫn trả lại cho cái mắt ờ, tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhận thức ừ, nhị thức tị thức tiệt thức thân thức ý thức một cách là rộng rộng lặng trong sáng thì ngay đó là niết bàn đơn giản là vậy thôi rồi à, nhà trang hỏi gì nữa không nếu không người khác dạ à, con có câu hỏi như thế này xin sư ông dạy cho con hiểu rõ thêm à, thì như mình biết là là có ba loại thọ là thọ lạc thọ ưu và thọ không lạc không ưu thì khi mình có cái thọ lạc thì thường thường có cái tâm tham nó, nó đi theo sau và cái thọ ưu thì có tâm sân thì khi mà cái trạng thái mà không ưu không lạc như vậy thì con thấy lúc đó có phải rằng là do mình không thấy được lạc không thấy được ưu chứ không phải là cái thọ không ưu không lạc là thọ trung tính như con có được nghe à, cũng được nghe và được đọc ở một cái số tài liệu như sư ông dạy cho con như vậy khi mình à, cái thọ mà không lạc không ưu hay người ta gọi là cái thọ trung tính đó như vậy lúc đó phải là mình đang có cái tâm si không ạ à? dạ thưa sư ông dạy cho con À, thực ra đó thì có ba cái thọ hay là sáu cái thọ à, sáu cái thọ tức là về à, ba cái thọ về thân á, là khổ lạc và và trung tính tức là xã và về tâm á, cũng vậy tức là có thọ hỷ thọ ưu và và thọ à, xã đó. thì à, nó có tất cả cái sáu cái thọ như vậy thì về thân á, cũng là có khi mình thấy khổ có khi mình thấy lạc nhưng mà có khi cũng không thấy khổ thấy lạc gì cả có khi rất là bình thường không thấy khổ thấy lạc gì cả thì không phải là cái mà không không khổ không lạc đó là si à, hay là cái lạc không phải là, là là tham hay là khổ không phải là sân nhưng mà cái cái thò khổ đó là dễ đưa đến sân khi mình khổ quá mình chịu không được cái mình mình muốn loại bỏ nó đi tức là sân còn cái khi mà mình à, lạc á, thì mình thích cho nên mình muốn giữ nó lại cho nên gọi là tham còn khi không khổ không lạc á, à, đáng lẽ là không khổ không lạc là quá tốt rồi đó ví dụ như là khi mà người ta tu thiền định thì nó đến cái tâm là định xạ thì là quá cao rồi à, cái tâm mà đến mà đạt được đền xạ là cái tâm định nó quá cao rồi thành cái xạ nó là quá hay rồi nhưng mà lại mình lại là mình không chịu nổi cái xạ đó cho nên mình lại hướng đi tìm cái lạc đó. thì chính cái, cái khi mà không thấy được không không chịu nổi cái cái cái cái, cái, cái xã cho nên đi tìm cái lạc á, thì lúc đó nó lại rơi vào cái tham đó nhưng mà tìm cái lạc thì là gặp cái khổ bởi vì tìm cái lạc thì nó trước sau cũng phải gặp cái khổ cho nên á, là nội sân đó. do đó cái tham sân si là cái đó là do mình tự tự tạo ra chứ còn trên thực tế đó là cái khổ là cái lạc cái cái xã nó không có tạo ra cái cái cái, uh, phiền não khổ đau gì cả đó. cho nên đó là đó là lý do vì sao mà mà niềm thân niệm thân tức là gì Niệm thân tức là mình chỉ thấy thân đang đang như thế nào thôi tức là cái trạng thái của thân hay là cái đồng thái của thân như thế nào thôi đó. Cho, cho, cho mình không có ờ, gán cái thân nó vô là thân ta hay là thân ta đẹp thân ta xấu thân ta thế này thế kia đó. tức là quán thân tức là thấy cái thân thấy đúng cái bản chất thực của thân chứ không có không có muốn cái thân theo ý mình à. rồi cái thọ cũng vậy cái thọ thì đương nhiên là nó cái khổ giả sử bây giờ mình mình đi mình đạp cái cái cái đinh cái là nó đau nó đau nó đau là mình liền mình mình dựa chân lên cho nếu mình không biết đau thì làm sao được cho nên cái cái khổ đó là là tốt chứ đâu có sai nhưng mà cái khổ mà khi mà mình đạp phải cái đinh rồi cái mình nổi sân lên á thì lúc đó mới là sai nè cái khổ cái cái cái, cái nỗi sân lên á thì chính cái sân đó, đó mới là tạo ra cái khổ khổ chứ còn cái đinh mà mình đạp mà nó đau là đúng bởi vì nó nhờ nhờ đạp đau như vậy cho nên mình mới biết là vô mình mới sức thuốc sức đồ hay là mình băng bó rồi chứ cho nên mình đau gì cả cái mình cứ để như vậy hồi cái cái bị uống ván sao Đó cho nên nó là cái cái cái cái đau đó cái đau đó là đúng chứ không phải sai nhưng mà cái đau đó nó không có tạo ra cái khổ không có tạo ra cái khổ khổ còn cái lạc á thì đương nhiên là đúng à, chứ đâu có sai lạc là một cái cảm giác đúng thôi chứ không có sai nhưng mà khi mình à, mình à, ham cái lạc đó thì mình trở thành tham và khi mình trở thành tham á thì nó sinh ra cái hoài khổ bởi vì không có cái lạc nào mà nó nó cứ tồn tại là mãi cho mình lạc hoài đó. do đó mà mình nếu mình ôm giữ cái lạc thì nó chỉ sinh ra khổ thôi đó. còn khi xạ khi xạ thì đáng lẽ bình thường là thì khỏe quá không khổ không lạc gì cả thì nó cũng quá quá khỏe rồi nhưng mà con người mình lại là có cái khuynh hướng không chịu nổi cái cái mà bình thường quá như vậy hồi đó thầy ở trên ờ, trên ờ, huyền không á, ở trên đèo Huệ Vân á, thì có một cái người ờ, Phật tử khi mà thầy vô Đà Nẵng á, thì có một Phật tử ở Đà Nẵng họ mới nói là con xin thầy ra xuất gia ngoài huyền không thì thầy nói được ra ngoài này ở ngoài này tu nhưng mà khi ra ngoài đó vợ dựa núi rừng mà không có ai hết trong <laughs> cái làng lăng cô nó ở bên kia cái cái đầm ở bên kia cái cái cái cái, à, cái biển ấy, tức là cho nên không có không có ai qua hết thành nó vắng vẻ đó cái cậu ở được ba bốn ngày cậu nói chịu không nổi <laughs> bởi vì nó yên tĩnh quá cậu chịu không nổi xin đi về đó thành nên nhiều khi là không khổ không lạc gì cả nhưng mà từ mình tạo ra cái khổ thì thì cái đó gọi là là si thì lúc đó mới gọi là si thì do si là gì do si tức là không thấy được cái bản chất thực của cái cảm cảm thọ đó cho nên á, mới là muốn đi tìm một cái cảm thọ khác theo ý mình mà nó tạo ra cái gọi là hành khổ hành khổ tức là cái khổ do do cái, cái tâm cứ tạo tác chứ không có yên thì gọi là hành khổ à, mà câu câu hỏi cái câu hỏi là cái gì rồi hồi nãy hỏi gì á à, ba cái cảm thọ đó thì thầy đang nói ba cái cảm thọ đó Nh tam thân si đó thì cái đó thầy có giảng rất là kỹ dạng trong suốt bảy cái khóa dạng là thầy đều dạng bảy khóa dạng đầu là đều thầy dạng cái đó thầy nó phải à, nghe mấy cái bài dạng đó lại thật kỹ thì mới thấy rõ có những cái khổ mà thực ra là mình do mình ảo tượng tạo ra thôi cho nó không có thật đau thì có thật chứ khổ là <laughs> là do mình tạo ra Rồi ai hỏi tiếp? à, bạch thầy câu à, hỏi của Quang Lê à, xin thầy hoan hỷ giảng cho con hiểu tính trong tính tấn niệm định tuệ con xin cảm ơn thầy ừ. tín tức là cái cái niềm tín đó. nhưng mà cái cái niềm tin ở đây đó mà à, tại sao trong bát chánh đạo thì là là không có cái cái chánh tín chỉ có chánh kiến chứ không thấy nói có chánh, chánh tín cho nên á, cái chữ tín mà trong đạo Phật á, là tin vào sự thật tin vào sự thật tin vào vào cái cái cái thí dụ như bây giờ à, cái người không biết á, cái người không biết rằng là mình có tất cả những cái yếu tố những cái yếu tố mà đức phật ngài dạy là ví dụ như là tứ niệm xứ tứ thần túc ngũ căn ngũ lực thất giác chi bắc chánh đạo gì đó đó thì tất cả những yếu tố mà đức phật ngài nêu đó đó là đều có sẵn trong mỗi người hết đức phật ngài này cho nên đức phật ngài gọi là bậc khai thị khai thị tức là ngài chỉ, chỉ cho mình mình thấy thôi tức là mình có trong này đầy đủ hết rồi mình không thấy à, sinh tự niết bàn đều có trong này hết nói trên cái thân mục trường này thì là à, sinh tự à, tập khởi như thế nào và và niết bàn là như thế nào là là có ở trong này à, Đức Phật ngài ngài nói như vậy thế nhưng mà mình lại là mình không thấy mình không thấy cho nên mình mới là mình mới đi tìm ở bên ngoài à, còn bây giờ cái người á cho nên tại, tại sao mà chánh kiến là chánh kiến là tức là nếu mà mình mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà mình phát hiện ra được khi mà khi mà một người mà đã bắt đầu phát hiện ra được là ở nơi mình sẵn có những cái yếu tố giác ngộ à, thì lúc đó là mình cái cái việc tu tập là gì tu tập tức là sử dụng những yếu tố giác ngộ đó cho đúng chứ không phải là mình tạo ra những cái yếu tố giác ngộ đó nhiều người cứ tưởng rằng là mình cố tu để mà tạo ra được chánh niệm mình cố tu để tạo ra được chánh định không phải vậy tức là tiến tấn niệm định tuệ là là gọi là ngũ căn mà tức là năm cái gốc nó đã có sẵn trong mình rồi nhưng mà mình không biết sử dụng mình không biết sử dụng cho nên mình mới là làm lung tung hết thầy, thầy mới lấy cái ví dụ là cái người nấu ăn đó tức là thay vì là cái người mà biết nấu ăn người ta biết đây là gạo đây là nước đây là gì gì người ta nấu ra được cái nồi cơm ngon nhưng mà người không biết thì là nấu tầm bày tầm bà thành ra cơm cũng sống thì nhạo nhạo thì khê gì đủ thứ <laughs> đó là tại vì không biết không biết hết thì con người mình cũng vậy mình có rất nhiều những cái yếu tố ở trong này nhưng mà khi mình những cái yếu tố giác ngộ mà Đức Phật ngài nói là đều có sẵn hết đó chứ không phải mình đi không cần tìm cầu đâu cả chỉ cần tin tấn chánh niệm tỉnh giác để soi sáng lại thì tự nhiên mình mới thấy ra được cái cái những cái yếu tố đó à. và ngay cả cái sự soi sáng đó đó thì cũng chính là những yếu tố đã có sẵn soi sáng chứ không phải là ở đâu mượn ở đâu cái ánh sáng mà mà soi mình không phải nhờ Phật soi dùng tôi cái không phải vậy mà là chính cái cái cái tánh sáng ở trong mình đó, nó, nó từ soi sáng cho nên tất cả những cái đó yếu tố đó đều có sẵn ở trong mình hết đó, đó là lý do vì sao mà đạo Phật á, thì không không có cố rèn luyện để trở thành cái gì cả mà là chỉ trở về để soi sáng để thấy ra giác ngộ tức là thấy ra sự thật đó thôi đó. và không còn ảo tượng nữa tức là giải thoát giác ngộ là thấy ra sự thật không còn ảo tượng là giải thoát đó, đơn giản là giải thoát thì à, vì tất cả những cái yếu tố đã có sẵn ở trong trong người mình rồi khi cái người phát hiện ra đó rồi thì người đó mới thực sự tự tin tự tin và bắt đầu mình sống sử dụng những yếu tố mình đã có sẵn và càng sử dụng thì càng thấy tuyệt vời luôn đúng là nếu mình sử dụng yếu tố này thì nó quá tuyệt vời đúng đúng là yếu, <laughs> yếu tố đó thí dụ như bây giờ một người à, à, biết rõ mình đang ở trong trạng thái nào và biết rõ sử dụng thức giác chi như thế nào thì người đó sẽ quân bình được cái đời sống của mình đó nếu một người biết uh, tứ niệm xứ tức là biết tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trên thân thọ tâm pháp thì nó rất là tuyệt vời đó hay là một người biết uh, tứ chánh cần có nghĩa là thấy rõ cái điều nào là bất thiện đưa đến hại mình hại người thì không làm Ờ, cái nào mà thiền đưa đến ờ, không hại mình hại người hay là lợi mình lợi người thì làm thì nếu mà thấy rõ như vậy á thì lúc đó người ta sẽ rất là tự tin chứ không còn mê tín nữa không còn tin ở ở bất kỳ ai à, cho nên Đức Phật ngài mới nói là cái cái niềm tin đó đó là được Đức Phật ngài ngài xác định trong cái câu mà atta hi attano natho cô hị na thô prosiya atana vạ su đàn tê na na thăng la phati đun la phăng tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình không nương nhờ bất kỳ ai khác đó. khi mà cái, cái, cái, cái, cái, cái tâm mình đó, trở về được với sự thuần tình của chính nó đó, thì đó là cái nơi nương nhờ tốt nhất hay là nơi nương nhờ hy hữu nhất đó chính vì vậy cho nên á, cái người mà khi mà cái người bắt đầu mà thấy ra rõ được các pháp á, thì lúc đó mới thật sự là đặt đặt tin thành cái chữ tin ở đây là, là vững vàng thấy rõ những yếu tố mình sống như thế nào cho nên lúc đó mình sống vững vàng đó là tin chẳng phải là mình tin là, là tin bồ tát sẽ à, cứu mình à, hay là tin à, vào à, thần thánh gì đó Ờ, rồi cứ ngồi mà cầu nguyện không cái đó là cái đó thật ra là đúng là chỉ là an ủi thôi an ủi cho nó bớt khổ thôi ví dụ bây giờ mình khổ quá mình chịu không nổi cho nên mình mình ờ, nghĩ là có đức mẹ hay đức ờ, quan âm hay là đức chúa gì đó đức phật gì đó đến an ủi mình thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng bớt để thôi chứ còn trên thực tế là là muốn giác ngộ giải thoát thì phải sử dụng đúng những yếu tố mà mình có sẵn đó cho nên khi mà mình mình đã thấy ra được những yếu tố mình có sẵn để giác ngộ giải thoát á, thì lúc đó mới, mới thực sự là tự tin à, chỉ tín là tín là như vậy thành ra trong cái tín á, nhiều khi người ta định nghĩa chẳng hạn như là tin vào tam bảo tin vào giới à, vào à, nhân à, nhân quả đó thì ờ, thì thì nói như vậy nhưng mà thật ra là tất cả những cái đó đều là những cái mà có sẵn ở trong mình ấy, chỉ cần mình nhìn lại mình thì mình thấy nhân quả mình thấy Phật pháp tăng ở trong đó Còn ai hỏi tiếp? Dạ. À, Phương Anh Đạt xin hỏi là con xin hỏi sư ông về các cấp độ kiến tánh ạ. À. Sau khi thấy tánh thì hành giả nên làm gì ạ? À? <laughs> thấy tánh là chứ còn làm gì nữa <laughs> thấy tánh thì cứ thấy tánh thôi chứ khi mà mình đã soi sáng để mà thấy ra được cũng giống như thầy thầy hay ví dụ nấu ăn á tức khi một người mà đã thấy rõ được chịu khó quan sát để thấy gạo như thế nào nước như thế nào lửa như thế nào à, các cái à, thực phẩm như thế nào các cái à, gia vị như thế nào thì người đó sẽ nấu ăn ngon thôi cho nên cái cái cái, cái chính yếu là có nhận thức đúng là trước nên trong bát chánh đạo là cái chánh kiến là đi trước bởi vì khi có chánh kiến thì tự nhiên là sẽ có chánh tư duy có chánh ngự chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định thôi nhiều người nói rằng là nếu mình không tu thiền định thì không có định đó là một sai lầm rất lớn vì thực ra khi trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nó đã có đầy đủ giới định tuệ là một thứ hai khi mà mình mà tu mà mình à, Ờ, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tức là đã có chánh kiến mà hệ có chánh kiến là có chánh tư duy có chánh tư duy thì có chánh ngữ có chánh ngữ thì có chánh nghiệp chánh nghiệp thì có chánh chánh mạng mà một người mà đã thấy biết đúng suy nghĩ đúng và sống hoàn toàn đúng thì tâm người đó đâu còn dao động đâu còn lo lắng sợ hại gì nữa mà tâm không đến cho nên lúc đó là tinh tấn chánh niệm à, à, chánh chánh niệm và chánh định thôi mà, <laughs> mà chánh tinh tấn với chánh niệm á, là với là với là chánh kiến á, là đã tạo thành cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác rồi cái bồ ba đó là là đã dẫn đầu cái bác chánh đạo rồi cho nên hệ có bồ ba đó thì tự nhiên là có chánh tư duy có chánh ngự chánh nghiệp chánh mạng và chánh định mà cũng, cũng cần phải ngồi thiền định gì cả mà nó tự, <laughs> bởi vì nó, nó đúng hết trơn rồi thì bây giờ tâm đâu có loạn đâu mà phải đến cho nên có một cái câu định nghĩa cực kỳ tuyệt vời là thế này biết tâm không đồng tức là định bây giờ mình thường xa sáng suốt biết mình và biết tâm mình không động tức là định nhưng mà bây giờ đó nếu mà mình thấy cái không đồng đó đó mình mới sinh ra một cái tượng là ồ mình đã không đồng là sai rồi đó đó cho nên á khi mà mình không đồng thì mình chỉ thấy không đồng thôi chứ đừng có sinh ra một cái tượng hay là mình nắm bắt cái không đồng cái không đồng đó không hay là không giữ lại cái không đồng đó mà là chỉ thấy không đồng thôi đó. chỉ thấy không đồng thấy rõ hết thấy rõ thiện thấy rõ ác thấy rõ tất cả đó nhưng mà như Đức Phật Ngài nói đó tức là khi xúc chạm việc đời tâm không đồng không sâu từ tài và vô nhiễm đó. nếu trong nếu mình thấy tất cả mọi sự đó mà không nhiễm tức là trí tuệ đó trước mọi sự mà tâm không đồng đó là định và rõ biết mọi sự à, nhưng mà không không tạo ra tưởng tượng À, không bị không bị ô nhiễm trong đó tức là trí tuệ nó rất là đơn giản nhưng mà mình là cứ chú giải ra một hồi cái nó quá phức tạp đi tu hoài không tới <laughs> mà trên thực tế là nó rất là đơn giản thành ra nhiều khi mình có một cái tội mình có một cái tội mà mình không hay đó là cái tội làm cho Phật pháp phức tạp ra trong khi Phật pháp là cực kỳ đơn giản à, câu hỏi tiếp theo ạ là dạ bạch thầy cho con hỏi sự khác nhau giữa sáng suốt biết mình và thất niệm là gì ạ con xin tri ân ừ. thầy thất niệm ạ dạ. à, có ba cái điều mà mà mình cần phải thấy rõ này những cái điều này mới là những cái điều mà cần thấy rõ trong đời sống của mình đó là biết rõ thế nào là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhưng mà để biết rõ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì á thì phải biết ba cái ngược lại bởi vì á tinh tấn tức là không buông lung phóng dật tức là nếu nếu mà khi tâm mình mà buông lung phóng dật tức là không có tinh tấn cái tâm mình mà nó cứ chạy lang thang cứ tìm kiếm gì ở đâu bên ngoài tức là ai đồng gì cái là nó cứ ờ, cứ chạy theo <laughs> cho nó cho nó không có không có à, nghiêm túc hay là chân thành với cái đang làm à, mà luôn là nó cứ à, tìm cái này cái kia gì đó thì cái đó đó là là gọi là buông lung phóng dật thì bây giờ trong đời sống hàng ngày mình phải phải phát hiện ra buông lung phóng dật là gì khi nào là buông lung phóng dật mà không buông lung phóng dật tức là tinh tấn à, không buông lung phóng dật là tinh tấn cứ nhớ chừng đó thôi chứ đừng có đừng có cố tinh tấn à cố tinh tấn đôi lúc đó là buông lung phóng dật à, thí dụ bây giờ giả sử như bây giờ thầy ngồi đây và trong thấy chị thấy trong nghe chị nghe trong xúc chị xúc trong biết chị biết rất là bình thản tâm rộng làng trong sáng lẽ ra là rộng làng trong sáng đó là là được rồi nhưng không chịu khởi lên ý muốn là ngồi thiền định để mà làm sao mà đắc thiền định đắc thần thông tức là buông lung phóng dật phải không tức là đáng lẽ ra là đáng đáng lẽ ra là bây giờ mình tâm mình nó đã bình thản sáng suốt rộng lặng trong sáng vậy là, là là tuyệt vời rồi nhưng mà mình lại xem thường cái chuyện đó xem thường niết bàn xem xem thường <laughs> là là cái cái đạo đế đó cái việc đế đó cho nên khởi lên cái ý muốn là ngồi thiền định để mà đắc được uh, ờ, phi lạc đắc được thần thông đắc được nào là cái uh, uh, ngũ thông dạng <laughs> hàng như vậy thì thì đó chính là đang buông lung phóng dật à, đó là mình hiểu thế nào là tinh tấn và thế nào là buông lung phóng dật không hiểu điều này là coi như tu là trật hết trơn á tu là cứ buông lung phóng dật mà mình biết mình cứ tưởng là mình tu không à. ngày nào cũng tinh tấn cho thực dữ để <laughs> có quên ăn quên ngủ để mà buông lung phóng dật thôi <laughs> mà gọi mà tưởng là tu đó. rồi bây giờ này thứ hai chánh niệm là gì chánh niệm tức là cái tâm tròn vẹn với cái thực tại đang là thí dụ như khi đi là tròn vẹn với cái đi khi ngồi là tròn vẹn với cái ngồi khi cầm cái ly là tròn vẹn với cầm cái ly đưa lên uống là tròn vẹn với đưa lên uống đó chẳng hạn như vậy thì khi mà khi mà tròn vẹn như vậy á là gọi là chánh niệm nhưng mà bây giờ giả sử như thầy đang cầm cái ly nhưng mà cứ nghĩ tới trường không biết ngày mai trời có mưa không ạ à? <laughs> thí dụ vậy chờ ngày hôm qua mình làm cái gì mình có tội lỗi không biết có làm cái đó có đi đọa địa ngục cái không gì này đang hàng vậy ngày mai mình làm sao mà đắc cho được cái sơ thiền mới được đó thì tất nhiên là là cái đó là chính là buông lung phóng dật cái này nhưng mà vì cái buông lung phóng dật đó thì nó kèm theo luôn cái thất niệm thất niệm tức là đánh mất cái tròn vẹn với cái thực tài đang là. Đó là đó là thất niệm. Thất là mất á, <laughs> tức là đánh mất cái sự tròn vẹn với cái tâm tròn vẹn với cái thực tại đang là. Nên cái cái đó là gọi là là thất niệm. Và khi thất niệm á khi thất niệm thí dụ như bây giờ cái người đó đang lái xe bà thất niệm cái anh lái xe đó anh đi cả mấy ngày này cái bây giờ anh nhớ vợ cái anh cứ ờ, ngồi anh cứ nhớ vợ không hình ảnh vợ đó này kia bà xe nó lạc cái nó <laughs> lạc cái nó rơi xuống hố tức là thất niệm là gì à, à, là không không tỉnh giác cái thứ ba là kèm theo cái không tỉnh giác tức là khi đã thất niệm thì không không còn rõ biết cái đang là đang là là đang lái xe này nhưng bây giờ toàn là hình ảnh của vợ không thôi <laughs> cho nên đó, bây giờ là lái xe cái rất xuống hố thì đó là không tỉnh giác vậy thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác muốn biết tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thực sự là gì thì phải biết cái buông buông lung thất niệm và mất tỉnh giác là gì mất tỉnh giác tức là không còn rõ rõ biết cái thực tại đang là đó cho nên á ngày nào cũng ngồi nghĩ chả ngày mai rồi mình phải chuẩn bị để mà đi hành thiền để hành thiền để mình đắc cái này cái kia là cái gì là buông lung thất niệm bất giác và bây giờ thầy giảng sao mà tới giờ rồi đáng lẽ giờ này mình ngồi thiền rồi mà bây giờ còn giảng mình cứ nhấp nháy nhấp <laughs> nhấp nhậm tới giờ ngồi thiền đó mà còn ở đây mà tôi, tôi nghĩ cho rồi đừng có giảng nữa vậy là lúc đó là đang buông lung thực niệm bất giác <laughs> nó đơn giản là vậy thôi vậy thì trong đời sống của mình là cái điều chỉnh cái cái mà cái cái cái buông lung thức niệm bất giác với là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là cái là cái mình thường phải điều chỉnh đó. thì cái mà xạ ly ly tham đoàn diệt là gì tức là buông cái cái mà buông lung thức niệm bất giác đó đi thì liền là trở về tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chẳng cần phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác gì cả cho mình là cố tinh tấn cố chánh niệm cố tỉnh giác là sai mà chỉ cần không buông lung không thất niệm không không không mất tỉnh giác tức là đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác vì vậy cho nên cái pháp hành của đó đó nó mới là không vô tướng vô tác vô cầu cái pháp hành của của Phật của Đức Phật dạy đó là không vô tướng vô tác vô cầu hay là không sinh không hữu không tác không thành tức là không có tào tác chỉ có buông đi ra thôi chứ không có tạo tác còn bây giờ mình là cứ cố tạo tác để mà làm sao để đạt được cái này tôi tạo tác để đạt được cái thế à, là nó, nó là là trở nên là th, buông lung thất niệm bất giác mất rồi <laughs> còn nhiều bà thầy hả giờ còn nhiều lắm ạ còn nhiều dạ. <laughs> còn nhiều còn nhiều uh, à, bây giờ nếu vậy thì mình phải à, mình vẫn cứ nghĩ mình cứ nghĩ là bởi vì đến hết giờ rồi mình cứ nghĩ là tuần sau là <laughs> tuần sau hỏi tiếp <laughs> rồi bây giờ mình à, hồi hướng y đằng nô nha ti đằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo nô nha ti đằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo nô nha ti đằng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo y đằng và ta mê punya Rồi, chào chào mọi người. <laughs>